Xin cảm ơn hai giọng ca rất là ngọt ngào của anh hai, chị hai Thu Hồng và Công Tuấn. Một lần nữa chúc hai anh chị chúng ta năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui, thắng lợi mới, gia đình an khang và thịnh vượng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin được nhiệt liệt chào mừng ban giám đốc công ty cùng toàn thể các anh chị đã có mặt trong chương trình vinh danh tổng kết năm 2021 và phát động kinh doanh năm 2022 do văn phòng Dai Chi Tiên Du tổ chức ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép Ngọc Tú và Thanh Thủy xin gửi đến ban giám đốc công ty cùng toàn thể các anh chị lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt, gặp nhiều bình an trong cuộc sống và không quên chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa ban giám đốc công ty, kính thưa các anh chị, trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay và để thể hiện ý chí và sức mạnh đoàn kết của Chi Kim Kinzu, ban tổ chức xin được kính mời toàn thể ban giám đốc công ty và các anh chị chúng ta cùng đứng lên và hát vang bài hát truyền thống của công ty. Bài hát Chi gắn bó dài lâu. Xin mời bộ phận âm thanh ạ. lúc này thì ban tổ chức cũng rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của các anh chị chúng ta hãy cùng hát và cùng vỗ tay theo nhịp để không khí trong hội trường chúng ta trở nên sôi động hơn được không ạ xin cảm ơn anh chị rất nhiều các anh chị ơi tay các anh chị đâu chúng ta đã sẵn sàng để chào nhau chưa xin chào các anh chị hey, hey, hey. cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin mời các anh chị chúng ta hãy quay sang trái sang phải và bắt tay những người đồng nghiệp của mình đồng thời trao cho nhau những nụ hôn những nụ cười thật là đồng thắm miệng cùng toàn thể các anh chị. Năm 2021 đã khép lại với những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của các anh chị cùng đội ngũ kinh doanh đã góp phần đưa Đại Chi Tiên Du nói riêng và Đại Chi Việt Nam nói chung ngày càng, ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Kính thưa toàn thể các anh chị, được sự nhất trí của ban giám đốc công ty, hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2022 Văn phòng Đài Sư Lai Tiên Du long trọng tổ chức lễ tổng kết năm 2021 và phát động kinh doanh năm 2022 để nhìn lại những chặng đường đã qua để được tôn vinh và ghi nhận những cá nhân và tập thể là các anh chị là tư vấn tài chính cũng như là quản lý kinh doanh xuất sắc trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong quý 4 cũng như là năm 2021 đồng thời cũng như được lắng nghe định hướng và mục tiêu kinh doanh từ ban giám đốc công ty cho năm 2022 được thành công hơn nữa. Về tham dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay, chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý về phía ban giám đốc công ty Daichi Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của Giám đốc Phát triển Kinh doanh vùng Đông Bắc 1, anh Lương Tuấn Hải. và giới thiệu và chào mừng anh Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc phát triển kinh doanh văn phòng Tiên Du và Từ Sơn một Xin được trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của anh Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc phát triển kinh doanh văn phòng Từ Sơn một và Tiên Phong 2. Về phía văn phòng tổng đại lý, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một người thuyền trưởng vô cùng vô cùng đáng kính của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu chị Ngô Và đặc biệt, ban tổ chức hân hoan chào đón sự hiện diện của các anh chị là trưởng phòng kinh doanh, quản lý kinh doanh cấp cấp và gần 100 anh chị là tư vấn tài chính xuất sắc của văn phòng Dai Chi Lai Tiên Du đã về dự. Một lần nữa, chúng tôi đề nghị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho sự hiện diện của tất cả anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa ban giám đốc công ty, thưa toàn thể các anh chị, thay mặt ban tổ chức tôi xin được thông qua nội dung chính như sau. một Phát biểu khai mạc từ Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý chị Ngô Thị Lãm. hai Chia sẻ và định hướng kinh doanh từ Giám đốc Phát triển Kinh doanh vùng Đông Bắc một anh Lương Tuấn Hải. 3. Vinh danh thành tích quý 4 năm 2021. 4. Quay số may mắn mô hoạt động hiệu quả cùng Dai Chi Lai Việt Nam. 5. Vinh danh thành tích năm 2021. 6. Phát động kinh doanh năm 2022. 7. Chúc mừng sinh nhật các anh chị có sinh nhật trong quý 1 năm 2022. 8. Dự tiệc cùng ban giám đốc công ty. Và cuối cùng là quay số may mắn theo memo thi đua tháng 12 năm 2021. Kính thưa các anh chị, để bắt đầu chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Ngô Thị Lã, Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Đai Chi Tiên Du lên sân khấu và phát biểu khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. vùng Đông Bắc một Kính thưa anh Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Kinh doanh Văn phòng Tiên Du Từ Sơn Hai Kính thưa anh Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Văn phòng Từ Sơn một Yên Phong hai Kính thưa các anh chị là trưởng phòng, trưởng nhóm tư vấn tài chính của Văn phòng Đại chi Tiên Du để nhìn lại kết quả kinh doanh năm qua với những để kết thúc năm nhiều anh chị đã đạt được lý cảm ơn sự vào cuộc của anh chị em quản lý và tư vấn văn phòng tiên du chúng ban giám đốc thưa các anh chị nối tiếp những thành công mà chúng ta đạt được đạt được với sự định hướng từ ban giám đốc cấp cao với những cơ chế tưởng thưởng cho năm 2022 đầy hạnh Lâu cùng Ý Chi Nếu cần bất cứ một vấn đề gì, anh chị có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trực tiếp có ở trên bản tin của văn phòng ạ. Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay cũng uh, rất vui được uh, tham dự chương trình tổng kết quý và tổng kết năm 2021 và được uh, ra mắt với ban giám đốc công ty các thì hôm nay em xin được giới thiệu em có thêm họ tên đầy đủ là phạm đăng tùng giám đốc Quán giám đốc văn hóa thể thao và du lịch sự kiện của văn phòng và số điện thoại của em thì đã có trên bản tin của hôm nay của của của văn phòng anh chị có thể là liên hệ và em sẽ hỗ trợ anh chị cảm ơn vâng, xin chào tất cả anh chị tôi xin tự giới thiệu tôi là lê trọng trương ờ, tôi được ờ, phân công là ờ, phó giám đốc phát triển uh, marketing của văn phòng tay Thu tôi rất là tất cả các anh chị sẽ có những hình ảnh đẹp nhất về văn phòng Thi Du cũng như là à, những cái chương trình liên quan đến các à, sự kiện hoặc là ờ, quảng bá cho hình ảnh của công ty thì sẽ liên hệ với tôi theo số điện thoại ờ, không chín bảy bảy tám tám chín chín hai xin cảm ơn xin chào tất cả các anh chị em tôi xin tự giới thiệu tôi tên là nguyễn huy hùng thì uh, chắc tất cả các anh chị em đã gặp khó khăn trong cái vấn đề về tuyển dụng nhân sự cho đội nhóm của mình đúng không ạ và tôi sẽ được ờ, giao cho nhiệm vụ về vấn đề về nhân sự cho văn phòng tuyển dụng và rất hy vọng rằng sẽ giúp đỡ được cho tất cả các anh chị trong vấn đề này xin thầy cảm ơn phó giám đốc phụ trách về nghiệp vụ ờ, mình rất là sẵn sàng để hỗ trợ trong cái ờ, về nghiệp vụ ờ, cho các bạn khi mà các vấn đề về giải quyết quyền lợi cũng như là quyền lợi của sản phẩm hay là cũng như tất cả những cái khó khăn gì khi mà các bạn khởi nghiệp cần tất cả những cái hồ sơ giấy tờ gì để mình tài liệu để mình giúp cho mình đi gặp khách hàng uh, giải quyết được các băn khoăn của khách hàng về vấn đề về bù cái sản phẩm ấy tục sẽ ờ, cập nhật để có thể hỗ trợ tất cả mọi người ờ, cảm ơn tất cả mọi người xin chào tất cả ban giám đốc như tất cả các anh chị ờ, tôi tên là Trần Thị Thơm hiện tại tôi đang là trưởng phòng kinh doanh phòng kinh doanh Bắc Ninh 40 và tôi có được ban giám đốc công ty là tín nhiệm giao cho thêm một nhiệm vụ nữa đó là phó giám đốc bên tổ chức sự kiện cũng như là chăm sóc khách hàng nếu như tất cả các anh chị có vấn đề gì liên quan đến ờ, khách hàng đáo hạn hợp đồng thì có thể liên hệ với cả bản thân tôi để ờ, bên ờ, phía văn phòng sẽ có những cái giao nhận đáo hạn hợp đồng cũng như là cái vinh danh cho mọi người là khi mà đến nhận hợp đồng tại văn phòng cách trân trọng nhất hotline của tôi thì có tại bảng tin của văn phòng thì mọi người có thể là liên hệ tại hotline của văn phòng ạ Dạ, xin chào tất cả anh chị và ban giám đốc công ty ạ. Và được sự tín nhiệm của ban giám đốc công ty thì uh, ông, à, mình xin giới thiệu mình tên là uh, Nguyễn Thị Huế. Mình hiện tại đang là trưởng phòng kinh doanh uh, phòng Bắc Ninh 30. Thì uh, được sự tín nhiệm của ban giám đốc thì đã bổ cho mình một chức danh đó là phó giám đốc uh, phát triển đối ngoại và phát triển dự án. Đấy thì cái uh, công việc của mình thì có thể là hỗ trợ các bạn trong quá trình mà các bạn uh, về giấy tờ liên quan đến những uh, những uh, giải quyết quyền lợi hoặc là liên quan đến một ờ, vài những giấy tờ mà bên bệnh viện hoặc công an thì các bạn có thể là liên hệ với mình số hotline của mình thì đã được ghi vào uh, văn phòng thì uh, có gì thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé cảm ơn chị ạ à, em tên là Nguyễn Thị Diệu Linh à, đang phụ trách là ờ, trưởng văn phòng văn phòng đấy chị Thiên Du à, ờ, em là trách chung tất cả của văn phòng à, cho nên là những anh chị nào mà có vấn đề gì à, cần hỗ trợ hay là thắc mắc thì liên hệ với em qua số hotline ở trên văn phòng và à, mong là các anh chị à, cùng à, hỗ trợ cho em để em phát triển hơn em cảm ơn các anh chị Vâng thưa anh chị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những cái lần chia sẻ Ờ, từ những anh chị em là phó giám đốc của văn phòng đại chỉ này tiêu dung chúng ta có thấy rằng là nhiệm vụ đã sẵn sàng và đã, đã rõ ràng như vậy rồi thì tất cả chúng ta hãy chào đón năm 2020 với một cơ cấu nhân sự mới và một trạng thái tay thật lớn hơn nữa đi chị. Vâng anh chị, ờ, ở tiếp nối chương trình thì ờ, có lẽ ban giám đốc xin dành một lời cảm ơn chân thành và chúc cho tất cả các anh chị em là giám đốc chúng ta cùng hỗ trợ và cố gắng hơn nữa cho giám đốc văn phòng là phát triển hơn nữa và vững mạnh hơn nữa trong năm 2022 này. Hơn nữa thì cảm ơn tất cả anh chị và xin mời các chị chúng ta cùng hoạt động